Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip để giới thiệu cho anh em làm tay cái đúng không ạ để cho anh em đi chơi các sòng các sới luôn luôn là có tỷ lệ và cái độ hiệu quả cao mang lại cho anh em cái bộ sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ tài xỉu 2020 thì cái bộ tài xỉu 2020 này nó sẽ hỗ trợ cho anh em làm cái cho anh em 7 80 phần trăm tỷ lệ chiến thắng thì cái bộ hột này khi anh em đi lắc ở sòng sới ấy, thì nó sẽ đi đều cho anh em là 5 năm chén tài chén xỉu đúng không? ạ? và khi anh em ờ, sở hữu cái bộ hột này của bên tôi thì cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc, giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi và cái bộ hột 2020 này nó cũng là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé thì cái bộ hột này anh em không phải lo gì về phần tăng tích của nó bởi vì hột này tôi bao cho anh em luôn ăn thua trẻ hột anh em nhé hoàn toàn là không tăng tích bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn phần tăng tích cho anh em để anh em yên tâm đó đúng không ạ soi ở ba hột luôn rất là trong luôn anh em đó đúng không ạ cực kỳ là trong nước muối thì nổi anh em nhé đó các nước muối thì nổi đúng không anh em ừ, nổi rất là đều đúng không ạ à, không bị nặng như một cái nào cả khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em à, rửa qua bằng nước và nếu anh em ở nhà thì anh em lấy cái tăm bông anh anh em lau hết các mặt hột kẽ hột đi để tránh tình trạng là nước muối nó sẽ bám vào mặt hột này nó sẽ làm cái bộ hột của anh em nó bị nặng và anh em không thể nào lắc theo ý muốn vào cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hột này rồi anh em nhé anh em lọc vô đâm châm thì hoàn toàn là không ít anh em nam thì hít rất là khỏe này anh em đúng đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về cái phần tăng tích của nó đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cái tỷ lệ chính xác của bộ tài xỉu 2020 này cho anh em cảm nhận với tôi em nhé đó, bây giờ tôi sẽ test cái đi đều của bộ tài xỉu này anh em 70 phần trăm chén này nó sẽ là tài cho anh em đó đúng không ạ 443 đúng không anh em xíu xỉu đúng không anh ạ đó đúng không anh em tài bão ban lục luôn đúng không ạ đó, và cái bộ hột này của bên tôi anh em để ý kỹ thì anh em thấy nó lên đôi rất là nhiều nha anh em nhé lên đôi rất là nhiều để nó chờ ra những cái chen bão như thế này cho anh em anh em nhé đó, tiếp tục test cho anh em đó xịt đúng không ạ đó tài của anh em bộ hộp đi cực kỳ là đều anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắp độc quyền của bên cơ sở bên tôi để tôi uh, test cho anh em về cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé xuống xỉu rồi đúng không anh em tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em vẫn là xỉu đúng không ạ hai ba một vẫn là xỉu anh em nhé tiếp tục vẫn là lại xỉu tiếp hai ba năm một một ba đúng không ạ vẫn là xỉu hai hai sáu đúng không anh em vẫn là hai hai sáu tiếp đúng không ạ một hai ba đúng không anh em đó một ba sáu nó hai hai sáu đúng không ạ hai ba năm đúng anh em một ba năm đó thì chén này lên bốn năm sáu tứ ngũ thiên này anh em này đó thì tôi sẽ tôi sẽ lắc lư giữ tài luôn cho anh em đúng không ạ lên tài chữ tài luôn cho anh em này tiếp tục vẫn là tài tiếp đúng không ạ ba bốn sáu đúng không anh em bốn bốn sáu đúng không ạ ba bốn năm vẫn là tài anh em nhé đó thì cái chén này nó là chén phản cho anh em anh em nhé đó thì anh em cũng biết là cái bộ hột nào thì nó cũng có cái tỷ lệ phản của của nó anh em nhé không có bộ hột nào hoàn toàn chính xác 100% cả ngoài cái bộ sản phẩm hồ tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi có rất là nhiều những cái à, bộ đồ chơi những bộ hột dành riêng cho anh em làm tay cái này và cho những anh em đi chơi giúp cho anh em luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại đã được để sẵn ở trên màn hình anh em nhé thì cái video này hôm nay làm đến đây thôi chào tạm biệt tất cả anh em anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất về các đồ chơi cờ bạc bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp vân vân chuyên về các dòng đồ chơi bịp anh em nhé xin chào tạm biệt anh anh em chúc anh em đi chơi may mắn